cuộc sống buông ba cùng vì chữ tiền tiền là chi mà sao ta phải tiền tiền là gì chỉ là vô nghĩa thôi tiền có mua hạnh phúc được hay không nghèo trắng đôi tay thì lại kiếm tiền cầu mong sao một ngày tôi có tiền để trọn đời hạnh phúc với người mình yêu nhưng có tiền gia đình tình yêu để làm chi tình yêu để là gì ngày mai đây chết đi mang được gì không biết rằng bạn bè ai đưa tiền, hay chỉ là một mình dưới môn sâu đừng có làm gì người bỏ đi mà sao không trở về giờ còn lại một mình tôi lẻ loi nghèo con hơn có tiền giờ khô Thank you. có tiền để trọn đời hạnh phúc với người mình yêu nhưng có tiền gia đình lại tan hoang tình yêu đến chết đi mang được gì không biết rằng bạn bè ai đưa tiền hay chỉ là một mình chữ mô sâu đừng khóc làm gì đừng khóc làm gì người bỏ đi mà sao không trở về giờ còn lại một mình tôi lẻ loi nghèo còn hơn có tiền giờ cô đơn giờ còn lại một mình tôi lẻ loi nghèo còn hơn có tiền sợ cô đơn